Jack lyric tao Đi về tới nào Tụi mày thấy sống âm nghe như thế nào Bước đi Tụi tao ngạo nghễ Bài tướng chịu thua mày phải cúi chào Tụi mày muốn tao viết rồi phải sâu ra từng câu Không cần skill mà chỉ cần theo rap flow Mua màu là để sắc và tao đá mày Thấy đâu không màu thì tao tố sắc Tao tố Mày dám theo Tai nghe Bằng nhạc tao Tao thách Mày dám đeo Như cách phải bám theo Đi trước thấy mày như là thằng biến thái Làm cái gì cũng đâu đâu ở đằng sau Không nhận mình ngầu như tụi ta vẫn thoải mái Thấy mấy con chó đang vương mình xuống gâu gâu Anh này không gắt nhưng dần dần đã thẩm thấu Là người nhanh nhẹn là to hay bước đi mau vì sở thích nên tôi còn phải đào sâu Mấy thằng ông cạn không cách nào biết được đâu Hợp tác thì sao mình mới kiếm được nhau Biết đâu sau này có chuyện biến thì sao Đã là con biết còn đi rất là dao Mày cho vũ khí để sát thương thật cao năm cho mày chết mà không cần phải đổ máu Khi mà mày chết tao không cần phải vô độ Có một cơn bão đang tiến gần sát tao bộ Mấy con sâu bọ đã ăn chịu cơn thịnh nộ Dù là mày biết câu từ này chưa đồ sổ Nhưng mày cố gắng sẽ có bề trên phù hộ Boy Trên mặt nước tao là bùa Không cần phải đấu mà nhận thua tao không bao giờ phải nói láo Mày là con pháo, tao là vua Âm nhạc tụi tao bay Giờ phải làm sao đây Đứng trên đầu ngọn sóng Gặp ta là đau ngay Làm những việc gì mà tao thấy nên làm Cột mốc 18 tuổi tao rất phi phàm Người chẳng mắt thịt không ai nhìn thấy Mình không cần nói ý chí dễ dàng Nhắm mắt ra flow, mở mắt ra câu Không cùng tần số nên phải tránh xa nhau Biến hóa từng câu, mày muốn nằm đâu Ở trong body bag hay muốn nằm gầm sâu Thấy bọn tao thì mày phải xoay vòng và bước hiên ngang như một thủ lĩnh Cố gắng từng ngày kiếm chút tiền đầy Để sau này không ai được làm chủ mình tao chấp, chấp, chấp Hết mấy thằng mua mép đằng sau Flow tao nhấp, nhấp, nhấp Sorry mày mình đéo bằng nhau Nhạc tao gắt gắt gắt Tới khi nào mày mới bằng tao Đầu mày cứ lắc lắc Khi nghe nhạc của bố là sao Mấy thằng nhóc con Tụi mày thích cót lát Đem mày về năm 75 để cho hồn lừa thoát xác Dọc ngã tất cả hy vọng vì mày đã sai rồi cu Tôi hứa sẽ hẹn một đám tụi mày như lát mày rơi lát đát Vũ trụ rộng lớn Vì sao là tao Ngồi mơ mộng lớn Ngày mai ra sao Trên mặt nước tao là vua Cần phải đấu mới nhận thua Tao không bao giờ phải lo lắng Mày là con pháo tao